Vâng, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, bó hoa thành một bó hoa à, hình trái tim như thế này à, Mình nhìn thì nó hơi bị à, lệch một chút Không biết các bạn có nhìn ra đây là hình <laughs> trái tim không đã à, Thì cứ đại loại là như vậy nhá à, Mình sẽ vì cũng sắp đến dịp Valentine rồi thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm cái à, bó hoa hình uh, trái tim như thế này uh, cái này thì ờ, mình cũng tự làm thôi chứ mình cũng không phải là thợ cắm hoa nên là mà nếu có gì mà các bạn cảm thấy nó nó không được ưng ý lắm thì các bạn uh, tự điều chỉnh lại nha uh, chứ mình cũng không nhận là mình uh, cắm đẹp đâu uh, mình biết như thế nào thì mình hướng dẫn các bạn thôi uh, thì uh, với một bó hoa như thế này thì cũng không khó làm lắm đâu Ờ, nhìn thì nó phức tạp chứ lúc mà mình làm ra thì các bạn sẽ thấy nó dễ dàng thôi mà à, thì để làm để bó được một bó hoa như thế này thì chúng ta cần ờ, một số nguyên liệu như sau Nguyên liệu để làm ờ, một bó hoa như thế này thì chúng ta cần trước tiên là hoa hồng à, Hoa hồng à, sắn giấy như thế này à, Mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi à, Nên là các bạn có thể tìm lại clip đó của mình để xem cách làm nha À với cái loại hoa hồng mình dùng để bó như thế thì mình sẽ không làm phần đài và phần lá như ờ, cái clip mà mình đã hướng dẫn nha à, Bạn nào mà muốn làm thì cũng không sao cả à, Mình thì mình uh, lười lắm nên là mình thấy nó không cần thiết <laughs> nên là mình không làm à, Tiếp nữa đó quan trọng đó là uh, các bạn muốn làm cái lá ở viền như thế này á thì ờ, các bạn làm thêm nha không thì các bạn có thể dùng một số loại hoa như hoa sao ờ, để cắm kèm nhá mình ờ, hiện tại mình không có hoa ở đây nên mình sẽ dùng làm cái lá như thế này thì làm cái lá thì chúng ta cần giấy nhún màu xanh à, mình sẽ làm cái lá nó giống lá hồng thật hơn cái bó mình vừa, cho các bạn xem thì kích thước của cái lá là 5,5 nhân với 4 uh, ờ, cm nha uh, tiếp nữa là chúng ta cần đến uh, duy băng duy băng thì màu sắc các bạn thì chọn dựa theo cái uh, màu sắc yêu thích hoặc là do cảm quan của các bạn hoặc là do uh, các bạn kết hợp màu sắc như thế nào cho nó phù hợp nhé uh, kéo này súng bắn keo uh, quan trọng nữa đó là cái uh, phần kẽm si như thế này chúng ta sẽ dùng khoảng 1,5 hoặc là hai cái cành dây kẽm như thế này để chúng ta tạo cái hình uh, trái tim nhá uhm, nữa là chúng ta cần đến uh, giấy bọc hoa uh, cái này thì uh, giấy này là mình uh, <laughs> nhà mình có thì nhà mình đã đem ra để làm chứ thực ra thì nó cũng không phải là giấy bó hoa đâu à, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bó thôi à, còn à, các bạn tùy chọn giấy tùy theo sở thích của mình nhá tùy theo màu sắc mà các bạn yêu thích à, thì giấy này mình sẽ dùng khoảng à, 3 đến 4 tờ à, với kích thước là 50 nhân với 35 cm nha quan trọng nữa đó là cái phần uh, tay cầm của cái phần hoa đấy uh, các bạn mà có thể uh, có tìm được cái cái gì nhỉ cái ống nhựa ấy hoặc là cái cây uh, uh, tre như thế nào mà nó nó tương tự với cái như thế này cũng được hoặc là cái phần uh, kẽm này chúng ta sẽ làm phần uh, nó dài ra nó dài ra như thế này thì chúng ta không cần phải dùng cái này Ờ, nhưng mà mình muốn nó cái tay cầm nó được chắc và to hơn ấy thì mình sẽ uh, làm cái uh, phần tay cầm này uh, thực ra thì mình cái này là mình uh, dùng cái uh, giấy nhún để để mình cuốn lại thôi chứ nó không có gì phức tạp đâu mình sẽ dùng cái uh, cây kẽm cành to gập đôi lại sau đó thì mình đã dùng cái giấy nhún để cuộn lại cho nó to ấy hoặc là các bạn có thể dùng giấy uh, vệ sinh giấy bản hoặc là giấy uh, không dùng đến nữa ấy, thì các bạn à, cuốn lại nha Rồi bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu à, làm nha à, Mình sẽ cắm súng bắn keo trước để cho nó được nóng à, Trước tiên chúng ta sẽ xử lý phần hoa trước nha Thì à, chúng ta sẽ dùng cái đoạn à, kẽm si như thế này uh, hoa mình làm tầm khoảng 11 12 bông. Ở đây mình làm 12 bông nha. Uh, bó hoa thì uh, ờ, 12 bông nó có ý nghĩa chứ các bạn đừng làm 13 bông nhá. Từ 1 đến 12 bông là hợp lý này. Uh, 18 bông. Mình nhớ mình nhớ là như vậy. Còn uh, làm uh, nhiều bông hơn thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà mình thì <laughs> muốn nó à, ý nghĩa một chút thì mình sẽ cố gắng làm sao cho nó đủ cái số bông à, đây nhá mình sẽ hướng dẫn các bạn các bạn sẽ cuốn kẽm si vào các bông hoa như thế này sao cho các bông hoa xếp sát vào nhau nha không hoa nó sẽ bị nát đấy bạn sẽ còn tùy chọn vào cái ờ, lượng hoa mà các bạn làm nhé Mình làm ít thì ờ, kẽm của mình sẽ ngắn hơn làm như thế này thì lát nữa mình ờ, tạo hình trái tim nó sẽ đẹp hơn mình cũng đã thử nhiều cách rồi nhưng mà cái cách này mình thấy nó dễ tạo hình nhất mình không chắc là làm nên nó sẽ đẹp đâu nha mình chỉ uh, hướng dẫn các bạn à, còn uh, mình cũng không quá khéo tay sợ lên hình nó sẽ bị xấu thôi vừa mới làm giàu tao còn có khách nay là mùng 3 Tết nên là mọi người ừ, đang tập trung ăn uống rất là đông hàng xóm còn mình thì đang ở nhà một mình rồi sau khi các bạn mà cuốn được thì nó sẽ có hình dạng như thế này nhá rồi các bạn cắt bớt phần à, thừa này đi nhé các bạn sẽ nối hai cái đầu của kẽm này lại với nhau cứ tạm thời như vậy đã nhìn hơi lộn xộn này các thì bây giờ chúng ta sẽ uốn tạo hình ờ, trái tim nha Ờ, thôi chết rồi, mình đã bị nhầm rồi oh, Sorry à, Mình để mình để tất cả hoa hồng vào đây nên là mình quên mất là mình sẽ phải để lại khoảng 3 bông để uh, lát nữa là mình sẽ uh, cắm vào giữa cái, cái uh, kẽm này nha Các bạn cầm lại Ồ, nó bị rụng mất một chiếc đâu rồi rồi các bạn cầm lại như thế này à, ừ, các bạn dùng tay để tạo hình à, cái trái tim nhá. đây cái phần ở dưới này thì các bạn sẽ à, làm phần à, hình ờ, đại loại ra cái hình ờ, <laughs> trái tim nhá ở đây mình làm hơi ít hoa nên là nó cứ méo mó xéo xỏ cả rồi sau đó các bạn nào tạo hình được tạo ổn thì các bạn sẽ ờ, cho thêm vài bông một đến hai bông hoa vào giữa nha bạn là dùng tay để à, chỉnh nhá vì mình có cái kẽm ấy nên là nó cũng sẽ giúp mình à, cố định được một phần nào ừ, các bạn dùng tay chỉnh làm sao mà để cho cái à, hoa <laughs> nó ra là cái hình trái tim của mình thì cũng tựa tựa hình trái tim đấy chứ nhưng nó Ờ, làm hoa thì cũng không thể nó có hình hình dáng như vậy thôi à, mình ờ, thì không khéo tay lắm nên là mình chỉ à, bó được kiểu kiểu này thôi thì các bạn dựa theo cái cách làm của mình thì các bạn là um, tạo cái hình nó đẹp hơn nhỉ ừ, đây cũng <laughs> mình nhìn qua <laughs> hơi hơi giống hình trái tim thì à, bây giờ sau khi uh, xong thì chúng ta sẽ dùng uh, chúng ta sẽ buộc chặt cái phần này lại nhé thì ở đây mình sẽ dùng băng à, keo sát các bạn nhớ cột sau khi cột được cái phần này thì các bạn bây giờ chúng ta uh, dùng cái uh, cành to này nha các bạn đặt vào đây rồi các bạn dùng là uh, cái à, kẽm xi này các bạn à, cố định lại nhé các bạn nhớ giữ làm sao cho nó ờ, còn nguyên là hình trái tim nha vì cái này nó rất dễ bị uh, biến dạng ngôn ngữ của mình bị loạn à. Thì các bạn à, cứ dùng à, cái kẽm si này à, buộc lại sao cho nó chặt chắc nha không nếu như mà chúng ta không cột chắc thì cái uh, kẽm nó cái cành nó sẽ bị bung ra ấy. hôm nay mình chắn hoa nhiều quá nên là tay rất là đau mình phải dùng kìm để ờ, hỗ trợ bạn nữ là nào mà không tự <laughs> cuộn được thì các bạn có thể dùng bạn trai mình là anh chị em là mọi người khỏe khỏe một chút thì uh, dùng tay rất là dễ nhé khi cột xong thì các bạn dùng tay để à, chỉnh à, cho nó ra cái hình à, trái tim đẹp nhất thôi. À, rồi bây giờ đến cái công đoạn là tạm thời là xong như vậy nha à, đến cái công đoạn là chúng ta sẽ làm lá thì các bạn cứ ờ, dùng cái ờ, tờ giấy có kích thước là là 5,5 nhân với 4 ờ, cm như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt tạo hình cái lá của hoa hồng nhá. Các bạn cắt như sau. Như thế này. Sau đó thì các bạn nào cắt răng cưa cười đó ờ, à, các bạn cắt được cái lá đại loại như thế này các bạn mình làm để trang trí thôi mà nên là cũng không cần thiết là các bạn phải ờ, cắt nó quá đẹp nhé rồi các bạn sẽ cắt khoảng à, một số lượng lá nhiều nhiều một chút thì các bạn sẽ gắn vào cái phần à, hoa này nhá à, vì là mình ờ, làm để trang trí phần rìa thôi ấy. nên là mình ờ, không cần làm từng cho từng một từng bông hoa hồng một nhé đây cái phần đuôi này các bạn nên kéo nó giãn ra để nó tạo hình cái hình cái góc của cái hình trái tim rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lá vào thì các bạn dùng keo nến nhé thay các bạn uh, keo vào các bạn bán Các bạn nhìn theo mình làm nhé Đó Dán xong thì các bạn sẽ được cái lá kiểu kiểu như thế này Các bạn cứ dán ờ, xung quanh chúng ta nên dùng keo nến bởi vì keo nến thì một lát là nó đã khô rồi còn dùng keo sữa thì rất là lâu khô cứ tương tự như vậy các bạn là dán hết cái phần uh, hoa này nha đó uh, sau khi mà chúng ta gắn lá xong thì chúng ta sẽ được cái à, uh, mẫu hoa như thế này thì các bạn muốn lá nó à, cụp lên ấy thì các bạn dùng tay để đẩy cái lá này ra nhá thì nó sẽ à, phồng lên như thế này sau khi xong thì chúng ta sẽ được cái hình à, à, trái tim thô như thế này và chưa bó thành bó nhá nhìn bên trên rất là đẹp nhưng nhìn ở dưới nhìn đều nhỉ <laughs> à, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng giấy để bó vào thôi thì à, các bạn dùng giấy này nhá kích thước là 50 nhân với 35 cm ok thì các bạn cái mặt uh, hình này thì chúng ta sẽ ờ, cho vào bên uh, trong hoa nhé thì các bạn đặt như mình nhé các bạn đặt chéo như thế này tờ giấy như thế này đặt chéo nhá đặt chéo như thế này bó hoa như thế này chúng ta sẽ đặt chéo vào đây chúng ta bó xong thì chúng ta sẽ được cái hình dạng của bó hoa như thế này các bạn nhìn nhá ở đâu là trái tim nhỏ <laughs> đây thì các bạn à, muốn hoa nó cao lên thì các bạn đẩy cái uh, hoa lên cao như thế này rồi phần cuối thì các bạn là uh, bó chặt vào thì mình, mình thích thấp hơn thì ta mình để xuống dưới rồi chúng ta sẽ buộc cái uh, di băng này lại tiêu như vậy là chúng ta đã ờ, hoàn thiện được một bó hoa hình ờ, trái tim như thế này thì uh, mình thấy uh, <laughs> mình bó cũng uh, không được đẹp lắm nhưng mà mình uh, cũng uh, cứ hướng dẫn các bạn làm uh, tạo thành một bó hoa đơn giản như thế này thì uh, nó dù nó không được đẹp lắm nhưng mà nó cũng theo mình thì nó là khá ý nghĩa uh, nên là các bạn có thể tự làm để tặng uh, người thân hay là người yêu nha à, đây là bó hình trái tim nhưng mà mình ờ, nhìn thì nó cũng hơi bị méo một chút thì các bạn ờ, nào mà khéo tay hơn một chút thì các bạn có thể làm được những cái bó hoa nó đẹp hơn nha Đó, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bó hoa đơn giản như thế này thì chúc các bạn thành công nha à, à, Mình vẫn sẽ tiếp tục làm à, các clip hướng dẫn làm hoa à, Thì các bạn à, muốn mình làm hoa gì thì các bạn có thể comment bên dưới thì mình sẽ à, nghiên cứu và làm nha à, Chúc các bạn thành công với cái à, <laughs> bó, bó hoa hình à, trái tim như thế này à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha